Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái sàn đào coin mình thấy nó cũng uy tín nhưng mà mình chưa rút lần nào do mình cũng mới lập tài khoản ở đây thôi thì uh, trước tiên uh, bạn mình sẽ để cái đường link liên kết ở bên dưới các bạn cứ click vào và đăng ký thôi rồi các bạn ờ, đăng ký vào cái ờ, đây mới vô nó sẽ có một cái new account thì ờ, thì các bạn bấm vào email số điện thoại của các bạn vào và mật khẩu xong rồi các bạn bấm continue là là đã xong lập là các bạn đã lập xong một một cái nick rồi rất là dễ thì bây giờ sau khi mà các bạn lập xong vào trong sàn rồi thì à, các bạn bấm vào là miner thì bấm vào miner thì nó sẽ bắt đầu nó khai thác cho các bạn thì cái này cái khoảng à, khai thác này á cái công cụ khai thác này á, thì nó sẽ có là 100 tiếng thì nó có có à, ghi thống kê cho các bạn đây thì uh, sau một tuần thì được 4,36 USD một tháng là 18 USD và cái uh, nó sẽ có là mỗi nó sẽ có là 4 giờ là chúng ta sẽ vào uh, kích hoạt đào cứ 4 giờ là một lần thì uh, sau 18 giờ 16 giờ á, thì uh, các bạn sẽ đạt là 2 đô sau 16 giờ nữa đạt 3 đô sau 16 giờ nữa là bạn đạt 4 4 đô thì uh, mình thấy nó đào vậy nó cũng ok mình cũng không có mất gì hết nhưng mà um, mình uh, đào như vậy thì cũng có thêm một cái khoản thu nhỏ thì à, vì nó miễn phí mà thì à, miễn phí thì chúng ta cứ làm thôi rồi nó miễn phí mà nó còn đơn giản nữa nó rất là đơn giản đâu có làm gì nhiều đâu thì à, mình cứ vào mình đào xong rồi à, cái min rút của nó cũng rất là thấp chỉ có 10 đô là là, là các bạn rút được rồi mình mình mới chỉ mới đào đây mà được 8 đô rồi sau khi à, mình đủ USDT mình à, rút thì mình sẽ là làm một cái video rút cho các bạn xem nha rồi xin chào các bạn nhớ à, đăng ký cái kênh của mình rồi sau khi mình làm xong mình sẽ cập nhật cho các bạn nhanh nhất có thể